Xin chào quý vị Để ờ, nhận quà từ ờ, những người bạn của mình thì ờ, gần như là lúc nào quý vị cũng có thể nhận được Nhưng nhận quà từ một vị khách vòng trái đất thì chắc hẳn là sẽ rất là hồi hộp và thú vị Và hôm nay thì rất tình cờ là tôi có một quý vị khách hàng khách Anh đang sinh sống ở Virginia thì thực sự là cảm thấy rất là hứng thú nên chúng ta sẽ cùng mở món quà của một người khách phương xa từ bên Mỹ gửi về để chúng ta cảm nhận xem là cái tình cảm của một người ờ, Mỹ gốc Việt ờ, với đồng bào của mình nó nồng nàn và thắm thiết như dịch uh, nước uh, rửa tay này rồi uh, tiếp theo một cái mà rất nhiều người sẽ thích sô cô la uh, họ gửi tặng chúng tôi hai uh, hộp bánh sô cô la rất là ngon sẽ để phần cái sô cô la này và mời những vị khách hàng người Việt Nam thân thích của chúng tôi đến sưởng tranh gỗ Bùi Gia để cùng thưởng thức và rất nhiều thứ ở Việt Nam đang cháy hàng thì ở ờ, bên đó bị khách hàng này rất tuyệt vời gửi tặng cho chúng tôi đó nước rửa tay nước rửa tay thì bên mỹ ờ, mua chính xác đây nước rửa tay rồi ờ, tiếp theo này là bánh kẹo ờ, đặc biệt là có những chai nước rửa tay loại nhỏ rất nhiều hai bốn năm năm cái này thì có lẽ là nếu như quý vị nào đang xem clip này Ờ, có yêu thích thì ờ, hãy comment địa chỉ và số điện thoại tôi sẽ gửi tặng uh, quý vị bởi vì uh, lộc thơm mỗi người hưởng một tí đúng không? có năm chai nha quý vị nha, cùng uh, comment để chia sẻ những cái tình cảm mà khách hàng dành cho chúng tôi uh, đây là cái cái này là cái gì thực tế thực lòng là cũng không biết cái này là cái gì không biết là kẹo cao su hay là viên kẹo nấm à, nhưng mà rất là nhiều thứ mà lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy đặc biệt là có cái này nó cũng rất hay à khẩu trang loại khẩu trang này rất là xịn và N95 khẩu trang khẩu trang ờ, chuẩn N95 ừ. Ờ. ok quá là tuyệt vời không nghĩ rằng một vị khách hàng lại có thể tâm lý và dành nhiều tình cảm với tranh gỗ bùi gia như vậy hai bộ khẩu trang và thêm cái gì nữa không biết hình như là uh, kẹo uh, à đây là vitamin đây là vitamin uh, đúng rồi đây là loại vitamin vitamin and thick for complex formulation có nghĩa là hãy đọc uh, thật kỹ uh, các cái hướng dẫn sử dụng mà trước khi bóc ra để dùng uh, còn cái này lát nữa sẽ uh, chụp ảnh lại để hỏi người ta xem là cái này thì sẽ làm như nào cho phù hợp và còn một cái này không biết là cái gì nhưng mà gói rất là đẹp à, màu sắc rất là sực sỡ chắc là cái này sẽ phải làm xem một cái clip để bóc cái này ra xem là bên trong nó có những cái gì nhỉ quý vị đúng không à, rất là đẹp rất là tinh tế bánh kẹo thôi hết rồi để uh, làm việc thì ai cũng sẽ phải làm để lấy công để có được một cái cuộc sống uh, nó đầy đủ về vật chất nhưng uh, với tranh gỗ cùi da thì điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và càng muốn tận tụy công hiến hơn cho công việc đó là ngoài uh, những cái tình cảm mà khách hàng đem lại cho chúng tôi thì chúng tôi cảm nhận được thực sự trong đó là những cái thiện tâm những cái sự ờ, chân thành đem đến cho nhau và trong cuộc sống thì ờ, tôi nghĩ rằng đó chính là những điều còn lại và sẽ là mãi mãi nhiều hơn cả những đồng tiền và với triết lý làm việc là tình cảm và sâu sắc cũng như là lấy sự chân thành làm trọng thì chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có được những vị khách hàng cùng tâm huyết cùng chia sẻ và cùng ờ, đem lại những niềm vui trong cuộc sống chia sẻ những cái giá trị về đam mê về nghệ thuật và hơn hết thông qua clip này tôi xin được ờ, cảm ơn những tình cảm chân thành mà quý vị khách hàng đã yêu thích và sử dụng những cái sản phẩm của tranh gỗ Bùi Gia đặc biệt gửi lời cảm ơn đến vị khách hàng ở ờ, phương xa ở bên Mỹ đã dành nhiều tình cảm cho tập thể anh em tranh gỗ Bùi Gia và chúng tôi rất cảm động trước những cái tình cảm như vậy và quý vị à, hãy cùng à, comment để tôi có thể dành tặng quý vị những cái món đồ mà vị khách này đã dành cho chúng tôi và thực sự là hoa thơm mỗi người ngửi một tí để cùng cảm nhận được cái tình cảm ấm áp giữa uh, tình người với nhau và cùng uh, đồng bào của Việt Nam và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn xin hẹn gặp lại